Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh hai lúa soi kèo của mình. Thì um, hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận đấu của um, bảng A của bảng A cúp um, cựu bóng A vòng loại SEA Games nha anh em. Thì uh, anh em thấy mình có nhận định cho anh em một cái trận giữa thằng Indonesia và Philippines rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho anh em đó là trận đội chủ nhà. Rồi ờ, uh, Campuchia và thằng à, Đông Timor thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau vào lúc 19 giờ ngày 24 29 tháng 4 nha anh em thì anh em thấy à, cái trận này là thằng à, Campuchia gặp thằng Đông Timor trên cái lượt đấu đầu tiên và cái lượt thứ hai của thằng Campuchia là nó sẽ gặp thằng Philippines đó và cái lượt thứ ba của thằng Campuchia là nó sẽ gặp thêm một cái thằng Myanmar nữa nói chung cái bảng đấu này thì uh, à, cũng không đáng ngại cho Campuchia tuy Campuchia đang có một cái lứa cầu thủ trẻ đá cũng rất là hay nha anh em thì Campuchia được đánh giá năm nay sẽ có thể là có chức vô địch trong cái trận đấu này đó thì anh em bởi vậy đừng có nên xem thường Campuchia trong cái giải đấu U22 này trong khi đó những cái lứa cầu thủ trẻ của U22 Campuchia đang có cái phong độ cực kỳ tốt luôn đó thì anh em thấy cái trận đầu tiên thì Campuchia gặp Đông Timor và cái trận thứ hai Campuchia gặp Philippines và cái trận thứ ba là Campuchia gặp Myanmar nè và trận cuối cùng Campuchia sẽ gặp thằng Indonesia đó thì anh em thấy trong khi đó thằng Campuchia trong cái bảng này thì cũng không có gồm những cái đội mạnh nhưng mà cái bảng B thì anh em thấy cái bảng B toàn bao nhiêu ông lớn ông mạnh nằm ở bảng B hết trong cái bảng A này thì cực kỳ dễ cho Campuchia và Indonesia luôn đó thì mình sẽ tiến vào cái phần à, thành tích gần nhất của hai đội thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho anh em thì nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội thì um, tới cái lúc mà có đội hình dự kiến ra sân á, thì mình sẽ cập nhật cái tỷ lệ kèo nó chính xác hơn cho anh em thì bây giờ mình cũng chỉ nhận định sơ qua cho anh em uh, cái mã kèo uh, mà nhà cái đang đưa ra trước thôi còn kèo chính xác thì uh, tới cái lúc mà có đội hình á, thì mình sẽ cập nhật sau thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha đó là Campuchia thì à, trong 10 trận gần nhất thì Campuchia chỉ thắng được 3 trận thôi đó là thắng trước thằng à, Malai với cái tỷ số là 3-1 nè thắng trước thằng Đông Timor trên cái lượt um, cúp 2019 á, thì uh, thắng Đông Timor với cái tỷ số là 5-0. Đó, trước đó nữa thắng Myanmar với cái tỷ số là 2-0. Thì anh em thấy à, chung bảng với à, thằng à, Campuchia thì có Myanmar nè, có thằng à, giống như có Myanmar có Đông Timor thì anh em thấy trong khi đó là à, hai trận ờ, trước đó nữa thì à, Campuchia đã toàn thắng thằng à, Timor Leste với thằng Myanmar thì anh em thấy nếu mà trong cái bảng này thì quá lợi thế cho thằng Campuchia được bóc cái thăm vô nguyên một cái bảng toàn là yếu không nha anh em chỉ có thằng Indo là được đánh giá cao nhất trong cái bảng đấu của bảng A này thôi đó còn bên phía bên phía anh em thấy bên phía Timor Leste trong uh, 10 trận gần nhất của thằng Timor thì anh em thấy nó chỉ thắng được trước thằng Philippines với cái tỷ số là 1-0 nè đó và thắng thằng Campuchia với cái tỷ số là 1-0 lúc trận trước mùa giải 2017 à, lần nha anh em thì cách nay tới 6 7 năm rồi thì à, cái phong độ lúc đó thằng Campuchia thì cực kỳ dở nhưng mà nay có cái lứa trẻ của Campuchia với lại một mới nhập tịch nữa đã cũng cực kỳ hay nha anh em đó thì mình sẽ tiến vào hoàn thành tích đối đầu thì anh em thấy trong hai trận đối đầu gần nhất mà trên cái đấu trường SEA Games á, thì anh em thấy Thằng trận à, gần nhất là 2019 là thằng Campuchia có thắng thằng Đông Timor với cái tỷ số là 5-0 nè. Trước đó, trước đó mùa giải 2017 thì thằng à, Timor Leste có thắng thằng Campuchia với cái tỷ số là 1-0 thì lúc đó Campuchia nó còn đá dở nè còn đá dở thì lúc đó mới để cho thằng à, Timor Leste đâm với cái tỷ số 1-0. Còn hiện tại bây giờ à, Campuchia đang nhập một mới cầu thủ trẻ tốt về đá cũng rất là hay thì bởi vậy trong cái trận này anh em không nên coi thường thằng Campuchia trong trận này được thì mình sẽ vào cái trận gần nhất cho anh em xem thì thằng Campuchia nó sẽ ăn một phút thứ mấy và à, đó 5 không thì trong hiệp 1 vào phút thứ 8 là bên phía Campuchia đã ghi được bàn thắng là 1-0 rồi nè. Vào phút thứ 70, 78, 83 và 90 cộng 2 thì anh em thấy cái lúc này là giống như bị bên phía thằng Đông Timor đã bị dở trận đó. Anh em thấy trong cái lượt 2019 mà thằng Campuchia được đứng nhì bảng, trong khi đó cái bảng đấu đó có Malaysia và Philippines nè, Myanmar nè, Campuchia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 đây thì cái tỷ lệ kèo trong à, nhà cái trong cái trận này đưa ra thì với cái mã kèo là thằng đội chủ nhà là Campuchia chấp với cái mã kèo là 2 và tài xỉu là 3,25. Thì hiện tại cái mã kèo tài xỉu 2 nó đang chỉ có ăn 55 thôi và giống như cái trận này sẽ có cái mã kèo là tài xỉu 2.5, ấy lộn à, chấp 2.5 nha anh em. Thì anh em cũng biết rồi, những cái mã kèo mà Đông Nam Á này á, là nhà cái đưa ra với cái mã kèo cực kỳ cao và không có bao giờ có cái tỷ lệ kèo chính xác. Từ khi cái trận đấu ra sân á thì mới có cái tỷ lệ kèo chính xác cho anh em để anh em em đánh thôi chứ bây giờ mình cho kèo anh em trước thì anh em cũng um, chỉ có thể à, chờ kèo ra sân mới có cái kèo chính xác để anh em quýnh thì cái lúc ra sân á kèo nó chính xác nó cập nhật lại nhiều khi cái mã tỷ lệ kèo nó lại khác thì bởi vậy mình mới um, không, không có cho anh em được trước trận đấu à, một cái tỷ lệ kèo chính xác mình cũng chỉ um, nhận định sơ qua cho anh em về cái thông tin và cái um, số liệu của cái trận đấu thôi thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận này luôn đây thì anh em thấy trong mình chốt kèo cho anh em trong cái trận này là ba mã kèo cho anh em để anh em có thể có nhiều mã kèo anh em đầu tư hơn nha đây hai mã kèo chứ anh em thì anh em có thể nằm thằng Campuchia đội chủ nhà trong cái trận này được nha đó là mình phiên anh em nên nằm Campuchia đội chủ nhà trong cái trận này là chấp với cái mã kèo là hai quà thì hiện tại kèo đang chấp hai nhưng mà ăn năm mươi mấy thì anh em có thể chờ ra sân trong vòng 10 đến 15 phút thì hạ mã kèo hai hai quà này nó sẽ lên ăn đủ cho anh em thì anh em vào kèo hai quà này thì cái tỷ lệ anh em quà kèo và anh em thắng nó sẽ cao hơn thì mình dự đoán Campuchia sẽ cần một cái bàn thắng hiệu số nhiều để có thể vươn lên vị trí đầu bảng đứng trong cái trận đấu này để nắm chắc cái chức ờ, nhà vua đông nhâm nam á nha anh em thì ờ, anh em cứ vào cái mã kèo ờ, à, thằng Campuchia chấp 2 thì tài xỉu nguyên trận là nó tầm 3 trái thì anh em có thể vào cái mã kèo 3,25 nhưng mà anh em có thể chờ mã kèo tuột xuống còn 3 quà thì anh em vào ba cái mã kèo tài ba thì cái tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn thì um, giống như trận này mình dự đoán sẽ tầm từ 30 đến 40 dành cho Campuchia thì anh em có thể đầu tư cái mã trên tại còn hiệp 1 thì mình sẽ chờ có cái đội hình và ra sân có cái tỷ lệ kèo chính xác hơn thì mình sẽ cập nhật lên nhóm cho anh em mã kèo hiệp 1 với lại mã kèo full trận lại nha thì bây giờ mình cũng chỉ nhận định sơ qua thông tin và cái số liệu của cái trận đấu và cái tỷ lệ kèo nhà cái đang đưa ra như thế nào cho anh em thôi anh em muốn nhận được cái mã kèo chính xác hơn á, thì anh em cứ liên hệ trước cái giờ bóng lăn nửa tiếng cho mình thì để mình đưa anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được những cái mã kèo chính xác nhất và giống như chơi cái này thì anh em cần nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi những cái mã kèo này nó hiệu quả thì anh em biết chơi trang anh em có thể chờ kèo hạ kèo tuột xuống anh em đánh còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò những cái trận này giống như ăn năm à, à kèo chấp hai trái ăn 55 thì thằng thầu thằng cò nó sẽ đưa cho anh em mã kèo là 2.5 chấp 2.5 đó chấp hai trái rưỡi để anh em vô mã kèo đó nhưng mà giống như mình chơi mình chờ ra sân chừng 10 phút thôi anh em cầm trang chờ ra sân 10 phút nó vô cái mã kèo hai quà ăn đủ luôn thì cái tỷ lệ anh em húp kèo hoặc quà kèo nó sẽ cao hơn chứ mắc mới gì mà anh em phải đánh cái mã kèo mà